ok xin chào tất cả các bạn thì hôm nay à, Dũng hai em quay trở lại với anh em trong video à, về à, chiếc xe Jupiter nha thì có một số cái mà anh em cần phải lưu ý đó là khi mà anh em đi trời mưa thì một cái mà chúng ta thường bực bội đó là cái kính chiếu hậu của chúng ta hay gọi là cái kính xe của mình á, thì thường hai nước mưa nó vô và nó đóng lại hồ hồ hộp và anh em chạy xe nhìn ở đằng sau rất khó khăn có thể là gây ảnh hưởng tới vấn đề anh em chạy xe và anh em chạy xe cũng không có tự tin vì đôi lúc kiến hậu mình không có thấy á thì anh em cũng hơi à, đuối đuối một xíu và nó mờ mờ lấy tay chà chà thì nó cũng càng mờ thêm thì à, một số anh em khác á có thể anh em thay đổi kính và anh em à, dán thêm những cái À, miếng kính để mình à, giống như nano để cho nó nước nó trôi một số anh em khác thì mình sử dụng một số à, chất dung dịch mình à, chùi nhưng mà thực tế à, có những cách khác nhau như vậy nhưng mà anh em cần phải có tốn ít chi phí nha thì đó đó là một số cách mà tốn chi phí còn hôm nay Dũng chia sẻ anh em về cách mà mình đổ đỡ tốn chi phí và <laughs> tiết kiệm nha Ok thì mình mời anh em vào video này luôn ok anh em biết là khi mà đi trời mưa thì trời nắng thì chúng ta nhờ cái kính nhiều hơn nhưng mà khi trời mưa thì anh em cũng hay à, à, đuối cái vụ cái à, kính đây thì anh em khi mà nước mưa này nọ nó nó sẽ bị đóng hậu hậu hậu hộp đây làm anh em rất khó chịu và mình đôi lúc mình quan sát ở đằng sau á rất khó nha ok thì mình sẽ coi luôn cho anh em test thử cho anh em coi luôn nè khi mà anh em đi trời mưa thì anh em nhúng nước này. Đó. và nước nước nước nước nó sẽ làm vậy nè nên nhìn kính này nó rất mờ à, nó càng chùi nó càng mờ và nó thấy ở sao rất khó khăn để em coi nè à, thấy sao nó rất khó khăn à, mình sẽ à, sử dụng à, cái sự công cụ ở nhà tại nhà đỡ tốn tiền cho anh em chỗ này nó bớt nó bớt mờ nha khi mà nước mưa chảy vô đây nó bớt mờ nên em dễ thấy đường hơn nha quan sát ở sao nó dễ hơn ok mà anh em vào Dạ, anh em thấy nó rất rất màu nước mưa vô thì nó càng màu thêm nó đóng hộp hộp hộp gì nè nó hộp hộp gì nè rất khó thấy làm sao nha à, anh em có thể à, tận dụng những cái à, tại nhà mà luôn nhưng mà anh em có đánh răng này nọ anh em lấy một ít kem đánh răng như thế này nè anh em dùng một ít vậy nè anh em tác vô đánh vô cái kiến cho nó à, sáng sáng xíu rồi anh em cứ để đó thì nước mưa nó nó sẽ chịu à, nhiễu luôn cái cái đường à, kiến á thì anh em à, sẽ à, nước kiến nó, nó, nó nhiễu nhanh hơn thì anh em sẽ à, cái kiến cho em sẽ, sẽ không bị đóng cục và nó mờ mờ mờ khó chịu và nhìn ở đằng sau hơi khó nha anh em thì mình sẽ à, làm luôn cho anh em coi luôn và lưu lưu ý cho anh em khi mà mình sử dụng này nè thì anh em đi trời mưa thì nó à, nước nó, nó dễ nhiễu nhưng mà trời nắng thì nó nó hơi dơ cái kiến nha anh em không nên sử dụng à, lúc trời nắng và khi mà trời nắng thì anh em lấy cái này nọ rau cho sạch cái kiến luôn cho anh em dễ nhìn ở sau luôn nha ok thì ok đây đây đây là mình à, sử dụng một ít à, kem đây thoa trực tiếp lên đây luôn anh em thoa cũng ít ít ít thôi nha dự kiến thôi đôi lúc thoa nhiều quá nó bị dính vô mấy cái kẽo và đây nó hơi dơ thoa một ít lên đây à, mình dùng uh, cái gì đó để mình đánh nè đánh cho nó sạch cái lớp đó à, cho anh em à, dùng cái à, bông gòn mình đánh đi. mình sẽ dùng một miếng vải mình đánh lại thì à, khi mà đánh như vậy thì nó kiến chúng ta nó nó sẽ cũng sạch lại bình thường nhưng mà khi mà nước mưa nó sẽ chảy đều luôn chảy giọt xuống rất nhanh và nó không có bị đóng cục cục cục cục lại dính trong cái kiến của anh em thì anh em nhìn ở sao nó hơi dễ một xíu nha nhưng mà trời à, trời nắng thì nó nó khô này nọ lại đôi lúc nó bị ố cái kiến nên anh em không nên đánh vào trời nắng chỉ đánh ờ, lúc mà anh em đi mưa nhiều trong những cái đợt mùa mưa thì anh em đánh một một lần anh em đi khi mình đi về thì anh em rảnh thì mình lau chùi để cho nó sạch ừ, ta đánh cho nó sạch luôn dùng miếng giải đánh cho nó sạch luôn sạch cái lớp uh, kem luôn khi mà đánh xong thì anh em ờ, test thử một ít nước mưa nha ít nước thử cái nó nhiễu như thế nào nha thì anh em nó thấy thấy nó nó nhiễu đó rất nhanh cái giọt nước nó chạy rất nhanh còn nếu mà anh em không có ấy kem đánh răng thì cái giọt nước nó sẽ dính lại còn này giọt nước nó nhiễu rất nhanh thì nước càng càng mưa càng nhiều nè em thấy mưa nếu mà nước mưa nó càng nhiều á chân vô kiến của anh em thì nó, nó chảy rất nhanh thì anh em có thể quan sát lại ở đằng sau được nè à, nó chảy rất đều nè đó. Đó. khi mà nước mưa nó, nó, nó chiếu, chiếu vô vậy đó thì anh em nước nước nó chảy nè rất đều xuống chảy rất nhanh vì có cái um, lớp kem nó răng ở phía trước đó. chảy rất nhanh thì anh em nhìn ở đằng sau nó kiến nó vẫn vẫn còn sáng trưng luôn nè ok em coi đây đây khi mà chúng ta đi mưa về thì anh em lấy à, da khăn mà lau lại thì nó vẫn sáng bình thường nha có kem đánh răng thì nó giúp cái này cái kiến chúng ta càng, càng sáng hơn và nước mưa nó nó nhiễu rất đều nó chạy rất nhanh nó tuôn rất nhanh và nó nó còn ánh sáng để anh, anh em thấy ở à, à, thấy ở sao cái kiến hậu rất dễ nha ok đó là cái mẹo mà mình muốn chia sẻ cho anh em lúc mà anh em đi ngoài mưa cho nó thuận tiện nha ok thì ok thì anh em biết chạy xe thì anh em không biết chạy xe nào cũng vậy ta cần cái kiến chiếu hậu rất nhiều và kiến chiếu hậu thì thường nó tại nắng thì không sao nhưng mà tại mưa thì nó ảnh hưởng tới kiến chiếu hậu anh em quan sát thì khó nha thì đó là cái mẹo mà mình chia sẻ anh em à, cái mẹo à, đỡ anh em đỡ tốn tiền và anh em cũng không có cần tốn à, nhiều cái công sức lắm thì đó là cái mẹo à, đơn giản không tốn tiền tại nhà và anh em cảm thấy nếu mà anh em tùy theo hoàn cảnh mà anh em anh em nào có điều kiện anh em mua sẵn những cái miếng nano hoặc cái miếng xịt gì đó nano anh em xịt cho nó bóng hơn và nó nó ngon hơn cái cái phần anh em sử dụng những cái nguyên liệu tại nhà nha thì mình chia sẻ anh em anh em nào thì hoàn cảnh để mình sử dụng nha ok thì đó là video của mình thì anh em nào cảm thấy video này hay thì anh em chia sẻ nhấn like anh em mà chưa đăng ký thì cứ đăng ký luôn nha ok và hẹn anh em trong những video tiếp theo xin chào anh em